Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú Hề ST làm mẫu bóng nghệ thuật. Và hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình mẫu con ếch. Và mẫu này chú Hề ST cũng học được từ hình ảnh của một nghệ nhân người Nhật Bản và cũng là một thần tượng về bóng bóng nghệ thuật của rất là nhiều người trên toàn thế giới. Đó là Matsumoto Masayoshi. Và chúng ta bắt đầu nhé. Để tạo được con ếch mẫu này chúng ta cần có hai quả bóng màu xanh lá cây 160 các bạn nhé và một quả bóng xanh lá cây 260 vì chú hề ST không có cùng màu nên chú hề ST phải dùng loại khác màu các bạn có thể dùng cùng màu với nhau nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé màu xanh lá cây một quả bóng màu trắng 260 một quả bóng màu đen 260 và một quả bóng vàng đồng 260 thêm một quả bóng màu vàng 160 đầu tiên chúng ta thổi quả bóng 160 màu xanh lá cây này lên khoảng nửa quả bóng chúng ta tạo một quả nhỏ khoảng gần hai ngón tay các bạn nhé gần hai ngón tay tạo một cái khóa hai ngón tay tiếp tục tạo một quả nho bằng quả này một cái khóa một quả nho một cái khóa đây một quả nho và không có khóa các bạn nhé chúng ta cột vào đây bước đầu tiên chúng ta làm thế này tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu trắng lên nửa quả bóng và quả bóng màu xanh lá cây 160 nổ quả bóng wow chúng ta cột chung lại với nhau nhé các bạn để ý nhé chúng ta sẽ cột vào đây cột chung vào đây tiếp theo chúng ta sẽ tạo quả bóng màu trắng này một đoạn bốn ngón tay quả bóng màu xanh lá cây này chúng ta bóp mềm tạo một đoạn sáu ngón tay tập trung vào đây có một trắng chúng ta tạo một đoạn búng ngón tay bằng đoạn này cột vào đây màu xanh này tương tự sáu này ta ngắt ra giữ lại và chúng ta dùng luôn nha đến đây chúng ta thổi quả bóng xanh lá cây 260 thổi lên được quả bóng chúng ta cột chung với quả màu trắng chúng ta sẽ để đây và chúng tai bóng này chúng ta cột vào đây cột xong chúng ta tạo đoạn màu xanh này bốn ngón tay chúng ta cho ở dưới này và cột vô cái khóa ở trên cùng này con quả này quả trắng này chúng ta sẽ luồn ở giữa này bóp mềm rồi trên này các bạn nhé quả bóng màu xanh lá cây này chúng ta bóp mềm đưa về đằng đưa về phía trước này các bạn đây chúng ta đưa quả màu xanh lá cây này xuống phía dưới và quả màu xanh này lên phía trên. Bóp này các bạn. Chúng ta tạo một đoạn như thế này các bạn nhé. Chúng ta vào đây. Và quả bóng màu xanh nhỏ này, 160 này chúng ta đưa lên trên. bóng màu xanh 260 này chúng ta tạo một cái quả nhau hai ngón tay đây tạo một đoạn khoảng 7 ngón tay đây mà quả bóng màu trắng này chúng ta làm ngắn hơn quả bóng màu xanh này khoảng hai ngón tay và cột chung vào đây chúng ta sẽ làm ngược lại tương tự đây tập trung vào đây các bạn ngăn lại chúng ta cột lại nên là chúng ta có thể tạo hai khóa nhỏ đây. Quả trắng này chúng ta ngắt bỏ lên đây và cột vào đây chứa này chúng ta tạo một hai ba chúng ta tạo ba quả nho đến đây chúng ta bấm mềm đo làm cái này luôn các bạn làm hai chân trước của đấy chúng ta cột đối xứng qua bên này như chúng ta ngắt vào cái này chúng ta tạo thành một cái khóa và ở đây cũng là một cái khóa cái này chúng ta sẽ làm chân sau của con ếch Đây, chúng ta đến đây từ đây chúng ta đo ra khoảng ba ngón tay đang ngắt và cột lại cái này tương tự cơ bản các bạn nhé tiếp theo chúng ta thổi có màu vàng nó lên vàng 160 các bạn nhé chúng ta tạo ba quả nho mỗi quả hai con tay nè còn lại chúng ta ngắt đây chúng ta cột lại lần nữa các bạn nhé ta làm cái thêm một đoạn nữa một hai ba còn lại đấy chúng ta giữ chúng ta làm tiếp một đoạn ba ngón tay để chúng ta ngắt cho sát các bạn nhé ba ngón tay phần còn lại chúng ta cũng làm tương tự ba ngón tay đây chúng ta cột lại có màu vàng chia đôi của ông này chúng ta tạo một quả nho như thế này nhỏ thôi nó làm chân sau và cái này chúng ta gắn vào chân trước để và cuối cùng chúng ta làm mắt của con ếch thế là xong là và đặc biệt đối với nghệ nhân người Nhật Bản Matsumoto Masayoshi đó là con mắt cực kỳ cô hồn các bạn và đây là cách làm mắt của anh ấy có một đen này chúng ta thổi lên một ít thôi các bạn nhé màu đen chúng ta tạo một tròn này gần hai ngón tay gần hai ngón tay các bạn nhé các còn lại <coughs> chúng ta làm hai con mắt Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu vàng đồng lên như thế này các bạn đây chúng ta chúng ta làm cho xì của đoạn này đi Rồi, phần còn lại chúng ta làm con mắt thứ hai. hoàn thành hai con mắt của đấy chúng ta cột lại các bạn nhé cột cho nó có khoảng cách một chút xíu rồi nó ngắt vỏ tiếp theo chúng ta sẽ nhét từ cái mắt này qua bên đây Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành mẫu con ếch này các bạn nhé Mặc dù chú hề ST làm không được đẹp như là Matsumoto Masayoshi nhưng chú hề ST nghĩ đây là cách làm và chúng ta cùng nhau cố gắng luyện tập càng ngày chúng ta sẽ làm càng đẹp hơn các bạn nhé Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ chú Hề bằng cách nhấn like, đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho chú Hề ra tiếp những video mới các bạn nhé Xin chào thân ái và hẹn gặp lại